Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, tối hôm qua thì anh em cũng đã xem được những cái trận mà mình nhận đấu nhận định cho tất cả anh em trên một cái kênh um, kèo bóng VIP của mình. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em trận Atletico Madrid và thằng Mallorca thì mình cho anh em nằm Atletico Madrid và nằm mã tài. Thì anh em đã húp full cái mã kèo Atletico Madrid trong cái trận ngày hôm qua nè. Còn trận Inter Milan và Juve thì mình cho anh em nằm thêm cái mã kèo là Inter Milan. Đó thì Inter Milan ăn với tỷ số là 1-0 thì anh em cũng húp được mã kèo vào Inter Milan còn trận MC thì mình đã nhận định mạnh cho anh em là mình nói trận này MC sẽ ăn thì mình cho anh em nằm MC và tài và thêm cái trận tài hiệp 1 thì hiệp 1 đã có hai bàn thắng thì anh em cũng đã húp full cái trận của thằng MC này nha thì à, ngày hôm qua à, có ba mã kèo mà mình nhận định và mình cho anh em trong nhóm ba cái mã kèo để anh em có thể có nhiều mã kèo chơi hơn thì anh em thấy à, đây mình cho anh em xem ba mã kèo trong nhóm hôm qua mình cho anh em hút full trong nhóm luôn nha đây anh em thấy mình cho anh em nằm Man City chấp 0,75 nè tài 2.5 nè góc và kèo Alan Atletico Madrid nè chấp 1,25 và tại 2,25 đó anh em húp được kèo Atletico Madrid nữa nha kèo Brighton thì mình chọn cho anh em nằm Nottingham nè cộng một trái này. tại 2,75 thì nó Nottingham ăn với tỷ số là 3-1 thì anh em thấy anh em húp được ba cái mã kèo trong ngày hôm qua full luôn nha thì um, à, qua anh em là cũng đã húp tưng bừng luôn nha đó thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái dòng thứ 33 của ngoại hạng Anh dòng trễ nhất nha anh em đó là trận giữa Tottenham và MU diễn ra vào lúc 2 1 giờ 15 nha anh em diễn ra vào lúc 2 giờ 15 ngày 28 tháng 4 nha anh em. Thì anh em thấy trên màn hình của anh em là hai đội hình ra sân của hai đội. Bên phía thằng Tottenham đó, chơi với sơ đồ là 3421 còn bên phía MU chơi với sơ đồ là 4231 thì anh em thấy bên phía MU đang cần giữ vị trí top 4 nên MU đang có một cái tung ra một cái đội hình cực kỳ mạnh nha anh em. Thì anh em thấy hàng công cao nhất là Master um, Nelly nè còn ở dưới chỉ có Rashford và Bruno Fernandes bên phía cánh phải thì có Anthony um, Eriksen Casemiro thì anh em thấy MU đang tung với cái đội hình cực kỳ mạnh nha nhưng bên phía MU đang bị chấn thương cũng rất là nhiều nha anh em thì anh em thấy bên phía MU đang bị chấn thương tới 7 cầu thủ đó không thể góp mặt trong trận đấu này nhưng mà những cầu thủ này cũng không phải là trụ cột của bên phía MU nha anh em còn bên phía thằng Tottenham cũng vẫn chấn thương có bốn cầu thủ nha đây anh em thấy trên màn hình còn vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng MU đang có vị trí top 4 trên bảng xếp hạng và có 59 điểm sau 30 vòng đấu. Thì nói chung MU đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng để có thể trụ lại top 4 để có thể mùa sau dự cúp C1. Trong khi đó thằng Tottenham thì anh em thấy đang đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và có 53 điểm sau 32 vòng đấu. Trong khi đó thằng Liver đang có 53 điểm 32 vòng đấu thì anh em thấy um, Tottenham đang tụt xuống cái vị trí top 7 trên bảng xếp hạng kém thằng uh, Tottenham và thằng Aston Villa luôn nha anh em thì trận này nếu mà Tottenham để thua nữa thì Tottenham sẽ có nguy cơ không có được dự C2 và C3 trong mùa sau luôn chứ đừng nói tới C1 nha anh em đó thì mình sẽ tiến vào thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha đội chủ nhà trong 10 trận đó là Tottenham trong 10 trận gần nhất thì Tottenham chỉ thắng được 3 trận và để um, hòa hai trận trận hòa trước thằng sau thăm tên với tỷ số là ba đều nè và trước Everton thì anh em thấy Tottenham để hòa mà hòa hai cái đội bét bảng đó để để thua thằng Bournemouth luôn nè đó anh em thấy Tottenham trong cái mùa giải này Tottenham về cuối mùa giải Tottenham đang có một cái phong độ cực kỳ không tốt cho mấy trong khi trận vừa rồi vừa để thua thằng uh, Newcastle với tỷ số 6-1 nữa nè còn thành tích mà của thằng MU trong 10 trận gần nhất thì anh em thấy MU chỉ để thua hai trận và thắng tới 5 trận và để à, hòa 3 trận thì anh em thấy ờ, trận thắng gần nhất của MU là thắng thằng Brighton trên đấu trường cúp FA trong bàn lượt bán kết nha anh em đó thì anh em thấy thằng MU đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây nhất thì trước đó trên đấu trường cúp C2 thì thằng MU có để thua thằng Sevilla với tỷ số là 3-0 nè nhưng mà trên đấu trường ngoại hạng Anh thì anh em thấy trên đấu trường ngoại hạng Anh trong 5 trận gần nhất thì thằng MU đã thắng 3 và quản hai trận và để thua một trận trước thằng Newcastle với tỷ số 2-0 thôi thắng thằng ờ, Brentford 1-0 là thắng thằng Everton thắng thằng uh, Nottingham Forest thì anh em thấy cái phong độ mà nếu mà tính theo của thằng MU trong cái thời buổi hiện tại này thì MU đang cần vỡ dẫn cái vị trí top 4 để mùa sau có thể thi đấu cúp C1 chứ hiện tại à, cúp C2 đối với MU cũng không có quan trọng cho mấy thì MU vừa để thua trên đấu trường cúp C2 trước thằng Sevilla với tỷ số là 3-0 anh em cũng đã xem anh em cũng biết rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong lịch sử đối đầu cho anh em xem thì anh em thấy thằng MU và thằng Tottenham trong 4 trận đối đầu gần nhất á, thì anh em thấy bốn bàn thắng lúc bốn trận thắng luôn nghiêng về phía MU nè anh em thấy trận đấu gần nhất á, trên cái lượt đi của thằng giải đấu ngoại ngoại hạng Anh á, thì anh em thấy MU chơi trên sân nhà thắng Tottenham với tỷ số 2-0 nè trước đó nữa thì thắng 3-2 trước đó thì thắng 3-0 và 3-1 thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất á, hai thằng này gặp nhau thì thằng MU đã thắng đủ 4 trận và thắng cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau đa số là ra ba bàn thắng trở lên chỉ có trận gần nhất á, là hai bàn thắng thôi thì anh em có thể đầu tư vào cái mạch tài trong cái trận này cũng rất là ok nha thì anh em thấy nổ bàn thắng rất là nhiều thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà thằng MU và thằng Tottenham gặp nhau thì xem tình hình diễn biến như thế nào thì anh em thấy trong cái trận đó thằng MU được lợi thế sân nhà chấp với cái mã kèo là 0,25 thì anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 nó không có bàn thắng nha hiệp 2 thằng MU thắng vào um, có bàn thắng vào phút thứ 47 nè, phút thứ 69 nè. Anh em thấy hai này gặp nhau cũng rất là ít thẻ vàng luôn, chỉ có một thẻ vàng của thằng Casemiro trong phút 52 thôi. Ờ, thì anh em thấy trong đội hình ra sân trong lúc đó thì MU vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Còn bên phía Tottenham chơi với sơ đồ là um, 352 đó hàng cao hàng công cao nhất vẫn là Heliken với Son win thôi còn bên phía MU hàng công cao nhất lúc đó là thằng radford, Sancho nè Anthony Bruno Fernandes à, Fred à, đại đế và thằng Casemiro thì còn bên phía MU cũng vẫn không có một cái sự thay đổi nào trong khi đó thì um, có một sự thay đổi bên phía hàng công thôi hàng công cao nhất của thằng MU là thay đổi thằng radford xuống vị trí dưới và đưa thằng Martinelli lên vị trí trên thôi còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong trận đó tới 11 quả góc. Quan trọng là góc nghiêng về thằng MU tới 8 quả và viên nghiêng về thằng à, à thằng MU 8 quả góc nè anh em. Đó, còn nghiêng về bên phía thằng Tottenham chỉ có 3 quả góc. Nhưng trong trận này MU đang làm sân khách, MU đang cần bàn thắng nhưng Tottenham cũng vẫn cần bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài góc trong cái trận này cũng rất là ok. Thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau trong mấy lần gần nhất thì lần nào cũng góc rất nhiều thì mình sẽ tiến vào cái trận trước đó nữa cho anh em xem bao nhiêu quả góc thì trong trận đó MU vẫn ăn với tỷ số là 3-2 thì anh em thấy trong trận đó vẫn chín quả góc đó anh em thấy hai thằng này đá góc lúc nào cũng rất là nhiều thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đầu tư một cái mã kèo góc thì anh em thấy trong cái đội hình lúc đó là sân của hai đội nè bên phía MU chơi với sơ đồ 4-2-3-1 bên phía thằng tối Tottenham chơi với sơ đồ 3-4-2-1 thì giống cái sơ đồ mà hiện tại của hai thằng này đang đá luôn nha anh em thì hai hàng này đang đá cũng vẫn là ba bốn hai một nè bốn hai ba một thì anh em thấy giống y hệt cái sơ đồ mà cái trận trước đó thằng MU đã ăn với cái tỷ số là 3-2 đó mà chính góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc nhưng mà anh em có thể chờ chờ tuột xuống còn 9 quà hiện tại là đang 9.5 thì anh em có thể chờ tuột xuống 9 quà thì anh em vào cái mã kèo tài góc luôn rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận này thì trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em là hai thằng này đá đồng và tài xỉu là 2,75 thì giống như anh em đã thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Tottenham và thằng MU á thì thằng MU đã thắng toàn 4 trận và 4 trận trận nào cũng ít nhất là ba bàn thắng thì anh em có thể đầu tư vào con ma kèo tài nè. Nhưng mà anh em đánh giống như mình anh em chờ ra sân 10 đến 15 phút anh em vào con ma kèo tài 2.5 thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn. Đó. Còn trận này thì anh em vẫn cứ nằm thằng MU thôi. Nếu mà tính theo cái phong độ của thằng Tottenham trong thời buổi hiện tại thì Tottenham đang có cái phong độ cực kỳ xa sức. Anh em thấy Tottenham trong trận rồi Tottenham không thắng nổi. Đó, nhưng trước đó nữa thì Tottenham trận rồi Tottenham để mất là làm mất lòng tin của người hâm mộ trong khi để thua thằng à, Newcastle. Tới cái tỷ số là 6-1 thì anh em thấy đó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 thì anh em có thể đầu tư mã kèo trong trận này là anh em nằm MU đá đồng đầu đầu trận là anh em nằm mạnh MU luôn nha đó còn tài thì anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút thì anh em vào cái mã tài 2.5 thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn nếu mà tỷ số 2-1 dành cho MU thì anh em vẫn thắng full kèo của anh em nằm từ đầu 2,75 á thì anh em chỉ thắng được nửa kèo thôi bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn chỉ còn góc khi hiện tại tài gốc đang 9.5 thì anh em có thể chờ tột xuống 9 ra sân đá chừng đồng 5 đến 7 phút ra sân chừng 5 phút thôi sẽ có kèo tài góc chính thì anh em vào tài góc chính thì nó sẽ cao hơn còn tài góc hiệp 1 4.5 á, thì anh em cứ vào từ đầu cho mình anh em vào từ đầu là tài góc 4.5 còn cái mã tài góc nguyên trận thì anh em có thể chờ xu tột xuống còn chín quà thì anh em vào đó quan trọng là cái hiệp 1 anh em nên vào trước thôi thì anh em cứ chia đều ra anh em vào mạnh tài bốn cái mã kèo mà mình đã nhận định trên màn hình cho anh em chủ yếu là anh em nằm thằng MU trước tiên nhất là anh em nằm thằng MU từ đầu trận đó tài tài thì anh em chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút thì anh em vào cái mã tài đó còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò không thể vô được bốn cái mã kèo này thì anh em cần anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả giống như anh em thấy hồi tối hôm qua thôi hồi tối hôm qua thì những anh em nào mà chơi trong nhóm của mình đều thắng rực rỡ tưng bừng hết trong ba cái trận mà mình nhận định trên màn hình cho anh em thôi trong khi đó mình cũng cho anh em nằm thêm một cái mã kèo là thằng Nottingham được chấp một trái đó trong khi đó Nottingham thắng với cái tỷ số là 3-1 mình cho anh em nằm Nottingham và nằm tài thì anh em thấy trong cái trận đó anh em đã thắng full mã kèo trong trận hồi tối ngày hôm qua anh em thắng full ba cái mã kèo thì anh em kiếm đâu ra một đêm anh em thắng full được ba cái mã kèo nhưng mà đặc biệt anh em phải chơi trang giống như mình mình chờ cập nhật cái kèo chính xác và cái tỷ lệ kèo hoặc là cái đội hình chính xác thì mình mới bơm kèo vô nhóm cho anh em để anh em có thể đầu tư những mã kèo đó còn anh em chơi ngoài nói thầu qua cò anh em đánh trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng thì cái tỷ lệ kèo chưa chính xác và chưa có đội hình chính xác thì anh em không có những cái mã kèo chính xác để anh em đầu tư mà hiệu quả đâu nha